Xin chào tất cả mọi người nhé Hôm nay thì mình sẽ làm một video khác biệt với tất cả video còn lại Đó là mình giới thiệu một cái à, à, giống chim bồ câu mới toanh ở trại của mình Trước đó thì mình mới có review thôi Còn ngày hôm nay thì mình à, sẽ giới thiệu đến mọi người chính thức luôn Đó là dòng chim bồ câu xè Chim bồ câu xè đây là một à, giống chim bồ câu cảnh mọi người nhé Chim bồ câu cảnh và nhiều người nuôi phong thủy đó nó cùng nó đi cùng cái à, cái phân khúc đối với chim của con gà Mỹ đó à, cái dòng chim đôi cảnh này thì mọi người thấy này video này nó xè đuôi á trông rất là đẹp và cái à, cái kích thước cái trọng lượng của nó cũng nặng chứ nó không có nhẹ đâu mọi người và cái này chim dòng chim một con này thì nó à, mọi người nuôi để làm cảnh rất là nhiều và nó có màu chủ đạo của nó thì là màu trắng này và màu đen này hoặc là màu bông có nghĩa là đen và lốm đốm trắng và rất trông rất là đẹp bây giờ mình bắt thử ờ, cho mọi người xem luôn đây đây là chim một câu xè mọi người khi mà nó xè cái đuôi lên trông rất là đẹp và ở Sài Gòn hiện tại người ta đang trụ cái dòng này rất là nhiều và chính vì vậy là mình ờ, mới quyết định nhân giống và nhập dòng chim bồ câu sẻ chính thức về kênh à, nông dân làm giàu để phân à, phân phối thì cái à, thì mình nói lại luôn đó là chim một câu sẻ này cái trọng lượng của nó nó cũng phục lại nó cũng lớn chứ không phải là nhỏ đâu mọi người đây còn bây giờ thì mình sẽ đây là con trắng này thì mình nói hồi nãy nó có màu chủ đạo của nó là màu trắng màu đen và màu bông đây màu trắng này trông rất là đẹp và những à, anh em nào mà nuôi làm kiểng á nuôi làm kiểng nhá thì à, đối với cái màu à, trắng với màu màu đen á thì nó phối với nhau rất là đẹp và nó ra cái cái cái, cái con con chim bồ câu con á thì nó màu lốm đốm trắng trông rất là xinh và mọi người nuôi làm phong thủy thì nó theo quan niệm nuôi phong thủy thì chim bồ câu xè thì giống như kiểu là, là khi mà nó xòe đuôi lên trông rất đẹp là giống như kiểu như là con công á là nó mang lại cái cái sự may mắn hơn là là nhiều nếu như chim một câu gà là cái màu uh, chủ đạo của nó là cái màu nâu đỏ hiện tại là đang rất là hút nha ở trạng mình đó là chim một câu rắc luôn á thì bán phải nói rất là nhiều thì cái cái cái cái quan niệm của người ta nuôi chim một con gà mang lại một cái tài lộc cái tài lộc tại vì cái màu nâu đỏ và cái sự thịnh vượng ấy. còn đối với con chim bồ câu xòe này này đây bồ câu gà đây này này thì nó mang lại một cái gọi là cái sự thịnh vượng cái màu nâu đỏ và màu vàng rơm á thì mang lại một cái sự thịnh vượng rất là nhiều nên người ta mua còn à, cái à, cái dòng bồ câu chim bồ câu xòe này này thì nó mang lại cái sự may mắn nhé trông rất là đẹp đây mọi người nó màu trắng rất là tinh khôi cái màu trắng của nó nó cũng tương tự như là cái dòng, dòng chim bồ câu mi mắt nhưng mà dòng chim bồ câu mi mắt nó không phải là à, là dòng chim bồ câu mà người nuôi chim cảnh tại vì nó không có thứ nhất nó không có xòe được nó chỉ là có một màu trắng tinh khôi thôi và dòng chim bồ câu mi mắt các mọi người xem video đám cưới á, thì mọi người hay thấy là nhiều người họ thả bay trên bầu trời á đó là dòng chim bồ câu mi mắt nha và ở trại mình cũng rất là tự hào khi mà à, trong nhiều đám cưới và đặc biệt là trên à, Đà Lạt Lâm Đồng á thì họ mua chim bồ câu của trại mình để họ thả rất là nhiều và có thể một à, trong một đám cưới thì họ có thể mua vài trăm cặp họ nhốt vào lồng họ thả hoặc là vài chục cặp nhốt vào lồng họ thả lên bầu trời rất là đẹp luôn hay như hồi nãy mình có trao đổi đó đó là chim bồ câu à, trắng với đen thì nó phối ra màu gì đây này mình à, hay nói là màu bông á màu bông á nhìn trông rất là xinh luôn ở yếm của nó thì à, màu trắng này và đuôi của nó lốm đốm thêm một à, một vài đốm trắng này thì trông rất là xinh còn đây là mà cả màu trắng tinh khôi luôn cần trắng màu trắng tinh khôi thì uh, lai với nhau thì đương nhiên là nó sẽ có màu của bố mẹ thôi và ở trại mình á thì à, mình rất là là thích đó là chim bồ câu lai với nhau thì đương nhiên là phải vặn ví dụ như dòng chim bồ câu xòe mọi người đang thấy trên à, màn ảnh nhá thì mình chắc chắn là mình sẽ lai với dòng chim bồ câu xòe rồi tại vì nhiều người nuôi á họ nuôi quần thể hoặc là nuôi à, à, không à, không có kỹ thuật nuôi hoặc là không hiểu lắm lắm về các loại chim bồ câu á, thì họ lai chung với nhau ví dụ như chim bồ câu xè lại lai chung với chim bồ câu thổi kèn đấy thì cái thứ nhất đấy cái con của nó thì có thể là con bố của nó là chim bồ câu thổi kèn thì nó sẽ lai chim bồ câu thổi kèn nhưng mà cái cái cái, cái khung hình á cái cái bộ khung của nó rất là xấu nên là đôi khi nhiều anh em có thể mua được một cặp chim bồ câu thổi kèn á nhưng mà bộ khung cực xấu luôn còn ở trạng mình là ví dụ là chim một câu thái này thì đương nhiên là là thái bồ câu gà mỹ đương nhiên là bồ câu gà mỹ rắc luôn á và bồ câu thổi kèn là bồ câu thổi kèn bồ câu xòe bây giờ là bồ câu xòe luôn và cái màu của hồi nãy mình cũng nói luôn ví dụ như là nếu như là chim bồ câu gà mỹ cái nuôi phong thủy cùng với chim bồ câu xòe thì nó mang lại cái sự thịnh vượng tiền tiền lộc tiền tài còn chim bồ câu xòe thì cái nó mang lại cái sự may mắn nó như con công vậy nó xòe đuôi thì trông rất là đẹp thì uh, đối với những cái à, dòng chim bồ câu như dòng bồ chim bồ câu xòe này này mọi người thì uh, mình nuôi làm cảnh nhé chứ còn nếu như phục vụ ăn uống ấy, thì là chim bồ câu gà mỹ hoặc là chim bồ câu hải đấy nên là mọi người nắm rõ đây mọi người nuôi thế uh, chim bồ câu xòe chỉ nuôi để làm cảnh là gì là là à, là mục đích nó là như vậy còn chim bồ câu gà mỹ á, thì nó có một cái ưu điểm hơn ngoài làm cảnh ra thì nó còn phục vụ cho nhu cầu ăn uống tại vì chim bồ câu gà mỹ là loại chim bồ câu khủng nhất chim bồ câu ra ràng của nó cực đỉnh luôn mọi người chim bồ câu có những con sáu bảy lạng chim bồ câu ra ràng ấy nha nuôi 25 30 ngày sáu bảy lạng và một gia đình nhỏ nhỏ tầm khoảng hai vợ chồng với một à, với một con thì chỉ cần nấu cháo một con chim một câu gà mỹ thôi là ăn là là, là bao phê đấy và chim bồ câu lúc nào nó đẻ nó đẻ hai trứng nên là mọi người nuôi khoảng vài cặp thôi năm cặp chục cặp chim bồ câu gà mỹ thôi là đủ phục vụ ăn uống gia đình có thể mang biếu mang tặng luôn chính như vậy nên là chim bồ câu thì uh, mọi người nuôi vì mục đích gì nó là như vậy nhiều người thì họ thích sự may mắn mà còn nhiều người nuôi kinh doanh ấy, thì chỉ nuôi chim bồ câu thái thôi đã xác định nuôi kinh doanh mà nuôi khởi nghiệp á, thì nuôi chim bồ câu thái giá cả của nó cũng chim giống giống bố mẹ cũng rẻ không đắt và dòng siêu thịt siêu rẻ siêu lợi nhuận tất cả nhà hàng siêu thị họ đều nhận và ở trang của mình bao đầu ra luôn tới tháng cứ chuyển chim cho mình mình chuyển khoản tiền lại nhanh chóng tầm khoảng 25 ngày là mình đã có tiền rồi tiền tươi luôn và vấn đề lấy ờ, lấy lại vốn cực nhanh chính như vậy nuôi chim bồ câu mình hay nói với mọi người nuôi chim bồ câu nó là một cái cái uh, à, việc khởi nghiệp đối với nhiều người hiện nay mình hay nói là sau tết á vì uh, nhiều người họ định hướng lại cái việc phát triển kinh tế như thế nào có nhiều người nuôi con này con kia thực sự mà nói thì mình không phải giới thiệu chim để mình à, mong mọi người nuôi con chim bồ câu không phải vậy mình làm video để mọi người có một cái nhìn đa chiều hơn về nuôi con này con kia để mọi người ra một cái quyết định hợp lý để nuôi à, thành công ví dụ là đâu phải ở đâu nuôi cũng ba đầu ra đâu mọi người không phải vậy nhé còn ở trại mình nuôi chim bồ câu auto ba đầu ra luôn ví dụ đối với những cặp chim một câu xe này anh em nuôi cảnh chơi chẳng hạn có chim một câu con gửi lại cho mình mình ba đô ra luôn tất cả các dòng chim ở trại mình mình đều ba đô ra nhưng mà với một điều kiện đó là anh em uh, nuôi đúng kỹ thuật của mình có nghĩa là không có ghép à, để sinh sản à, à, dòng chim bồ câu này đối với dòng chim bồ câu kia nếu mà người lai như vậy thì sẽ hư chim bồ câu còn nếu mà mà nuôi chim bồ câu mà rặng như mình trả lại mình nhận hết có bao nhiêu mình nhận hết luôn thì thì mọi người có thể thấy là việc nuôi chim bồ câu ở trại mình hợp tác vui vẻ với nhau và cùng mang lại sự thành công nữa thì mọi người cảm thấy rất là ok thì hôm nay thì mình cũng giới thiệu cái dòng chim mới đó là dòng chim câu xòe của mình mình cũng đã từng làm video rồi nhưng này chính thức mình ra mắt chim câu xòe chẳng thì anh em nào mà mà trong năm mới mà cần cái sự may mắn ờ, cần à, phong thủy gì đó cứ alo cho mình mình sẽ gửi chim à, đến tất cả mọi người luôn chim bồ câu cực kỳ khỏe mạnh những cặp chim bồ câu mọi người thấy này rồi video hôm nay của mình đến đây thì cũng xin tạm dừng rồi à, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình